Đừng, đừng nói yêu tôi như loài chim trời biết nói Đừng, đừng nói yêu tôi như đùa vui trên Đừng, đừng nói yêu tôi, đừng nói yêu tôi Chứ yêu không còn nghĩa giữa đôi ta từ đây Chứ yêu thương trên đời dạt dối tim nhau mà thôi theo bao ngày từ đánh con gái chót đem lòng yêu anh dừng về chiều im bóng dáng hai người bên nhau em đưa anh qua núi đêm đêm em nghe anh đàn nặng thoáng đi qua em ấm trong căn nhà nhỏ tranh vênh đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau một chiều xa vắng có anh chàng thương binh trở về lòng quê cũ với cây đàn rong xưa đôi chân anh thôi leo núi đôi tay anh thôi chơi đàn đôi mắt anh buồn xa xăm nhìn em nhìn em để giờ người con gái chóm đêm yêu nhau chỉ vì hoành tráng có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương nơi hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một yêu thơ chẳng biết chỉ có đôi ta không bao giờ lý biệt chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp cho mắt lệ nguyên mơ lời thiên tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ viết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chưa mình đã đi chung trên con đường giấc dở mình đã dẹo neo nghe trước bể mưa nguồn màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình lòng một ít vì mấy khi yêu mà chắc được được người yêu cho cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu người ta phụ mộng ban đầu đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp số không từ ngày em things like